nhân mọi người là bình đẳng nhân của mười pháp giới đều có chúng ta nói trong a lại gia thức có chủng tử phật có chủng tử bồ tát có chủng tử của thanh văn duyên giác có chủng tử trời có chủng tử người cũng có chủng tử của địa ngục ngạ quỷ súc sanh mỗi người đều có À, nhưng chủng tử nào khởi tác dụng trước đây chính là duyên à, cho nên trong đời này của chúng ta thậm chí nói là trong một ngày từ sáng đến tối tâm chúng ta không định vì sao vậy vì duyên bên ngoài quá nhiều Nơi à, này có giảng kinh Đến nghe thử cũng không tệ Đây là gì? Duyên của Phật Chủng tử của Phật Duyên của Phật à, Nghe giảng xong Người bạn bên kia mời đi ăn cơm ờ, Thích ăn món này món kia Thì chủng tử tham ăn lại hiện hành Bởi thế trong một ngày Quý vị biết rất nhiều chủng tử trong A Lại Gia Khi gặp được duyên đều khởi tác dụng Cho nên Quý vị không biết phải y cứ vào đâu Ý chí do dự không quyết đoán à, Một ngày như vậy Ngày ngày cũng như vậy à, Sống suốt mấy mười năm Mỗi ngày đều như vậy Như vậy quý vị phải nghĩ đến Hơi thở này không trở lại Tôi sẽ đi về đâu à, Sau cùng Vẫn là gặp duyên khác nhau À, người khi lâm mạng chung Thì duyên đó càng phức tạp à, Vì sao vậy? Vì quán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay Đều vây quanh chúng ta Đều đang dụ dỗ ta Chỗ người này tốt, chỗ người kia tốt Rốt cuộc đi đâu tốt à, Đức Phật dạy cái nào mạnh thì cái đó dẫn đi à, Trong tập khí phiền não của quý vị mạnh nhất Nhất định đi theo nó trước à, Như vậy chúng ta nói đến ý niệm Ý niệm của Phật có đủ mạnh không? À, so sánh thử xem So với ý niệm tham tài của chúng ta xem Sức mạnh nào lớn À, sức mạnh tham sắc à, sức mạnh tham danh lợi quý vị so sánh thử xem sức mạnh nào lớn nhất quý vị sẽ đi theo nó à, sức mạnh của tham mạnh thì đi theo đường quỷ Sức mạnh của Bồ gì mạnh nhất thì đi về đường súc sanh à, Sức mạnh sân nhuế mạnh nhất thì đi vào đường địa ngục Không dễ đi vào cõi người Cõi người ý niệm nào mạnh Ý niệm ngũ giới thập thiện mạnh à, Như vậy mới không mất thân người Người xưa dạy chúng ta Ngàn vạn năm nay à, Dạy chúng ta cương lĩnh và nguyên tắc chung Chính là ngũ luân, ngũ tường, tứ duy, bát đức Sức mạnh này lớn nhất Nên đa phần được sanh vào cõi trời à, Sanh vào trời dục giới à, Những điều này chúng ta cần phải hiểu khi biết rồi thì chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng nó à, Buông bỏ những nơi ta không muốn đến à, Không muốn vào con đường ngạ quỷ Thì buông bỏ tham Không muốn vào đường địa ngục Thì buông bỏ sân nhuế à, Không muốn vào đường súc sanh Thì buông bỏ ngu si Không muốn vào đường Atula La sát phải buông bỏ ngạo mạn à, vì sao vậy vì những tập khí này không dẫn chơi được nếu không khống chế được nó thì một niềm sao cùng nhất định sẽ bị nó kéo đi chúng ta phải đặc biệt nuôi lớn sức mạnh của đức phật à, đây chính là nói niệm phật quan trọng đọc kinh quan trọng À, trong kinh Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh vốn là Phật. Câu này một số người không tin. Ai tin? Bồ Tát tin. Tiểu thừa đều không tin. tin à, tâm là cơ sở là căn bản của pháp thế xuất thế gian à? người không tin tức không thể đứng vững được trong thời đại bây giờ nền móng của chúng ta bị lung lay à, đánh mất đức tin nên pháp thế xuất thế gian của thánh hiền cũng đều bị mất hết đây là điều vô cùng đáng sợ à, Vì không có giáo huấn của Thánh Hiền Nên con người trên con đường của nhân sinh là một mảng đen tối Không biết như thế nào mới thích hợp à, Đó là tùy theo ham muốn của mình Tùy ý muốn làm gì thì làm Phiền phức rất lớn Việc à, gì họ cũng dám tạo Khi quả báo hiện tiền Hối hận không kịp à, Quả thật là gặp đại nạn à, Những nghiệp nhân quả báo này ở ngay trước mắt Chỉ cần ta bình tĩnh Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, minh bạch trong thời loạn thế này được thân người còn có thể nghe phật pháp còn có thể học tịnh độ biết niệm phật cầu sanh tịnh độ đây là điều may mắn lớn trong sự bất hạnh à, thế nào mới có thể thành tựu công đức thứ nhất phải hạ thấp dục vọng bản thân Tâm thanh tịnh liền hiện tiền Một điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh tịnh độ Chính là tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Đây là mấu chốt của việc vãng sanh nếu tâm địa thanh tịnh, một niệm, mười niệm đều có thể vãng sanh. Tâm không thanh tịnh, một ngày có niệm mười vạn tiếng Phật hiệu cũng không đáng tin cậy. Các bậc cổ đức xưa nay nói, Miệng niệm di đà, tâm tán loạn. Trong tâm vẫn suy nghĩ bậy bạ, vẫn còn tạp niệm. Dạ, Thét hư cổ họng chỉ uổng công, không tương ưng. Cho nên tâm thanh tịnh là đẹp nhất Con người chỉ cần có tâm thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh sanh tính đức Quý vị sẽ thật sự tin Có do dự, có hoài nghi Đều là tâm không thanh tịnh à, Tâm bị nhiễm ô Nhiệm vụ lớn nhất là gì? Chính là dục vọng Nếu có thể xả bỏ dục vọng Tâm thanh tịnh liền xuất hiện Bộ kinh này là nơi y cứ tu hành của chúng ta Suốt đời nhất định không thay đổi à một bộ kinh một câu phật hiệu có thể giúp chúng ta ngay trong đời này vững vàng đi về thế giới cực lạc như vậy chúng ta mới không uổng công học tập đời này được thân người chúng ta không uổng phí khi đến cõi người à, tất cả pháp thế xuống thế gian đều do ta gặp được nhân duyên mà sanh khởi những hiện tượng này ở trước tôi từng nói với quý vị nhân mọi người là bình đẳng nhân của mười pháp giới đều có à, chúng ta nói trong a lại gia thức có chủng tử phật có chủng tử bồ tát có chủng tử của thanh văn duyên giác có chủng tử trời có chủng tử người cũng có chủng tử của địa ngục ngạ quỷ súc sanh mỗi người đều có à, nhưng chủng tử nào khởi tác dụng trước đây chính là duyên à, cho nên trong đời này của chúng ta thậm chí nói là trong một ngày từ sáng đến tối tâm chúng ta không định vì sao vậy? Vì duyên bên ngoài quá nhiều Nơi này có giảng kinh Đến nghe thử cũng không tệ Đây là gì? Duyên của Phật Chủng tử của Phật Duyên của Phật Nghe giảng xong Người bạn bên kia mời đi ăn cơm Thích ăn món này món kia Thì chủng tử tham ăn lại hiện hành Bởi thế trong một ngày Quý vị biết rất nhiều chủng tử trong A la Gia Khi gặp được duyên đều khởi tác dụng Cho nên Quý vị không biết phải y cứ vào đâu Ý chí do dự không quyết đoán Một ngày như vậy Ngày ngày cũng như vậy Sống suốt mấy mười năm Mỗi ngày đều như vậy Như vậy quý vị phải nghĩ đến Hơi thở này không trở lại Tôi sẽ đi về đâu à, Sau cùng vẫn là gặp duyên khác nhau à, Người khi lâm mạng chung Thì duyên đó càng phức tạp à, Vì sao vậy? Vì oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay Đều vây quanh chúng ta đều đang dụ dỗ ta Chỗ người này tốt, chỗ người kia tốt Rốt cuộc đi đâu tốt Đức Phật dạy Cái nào mạnh thì cái đó dẫn đi Trong tập khí phiền não của quý vị mạnh nhất Nhất định đi theo nó trước Như vậy chúng ta nói đến ý niệm Ý niệm của Phật có đủ mạnh không? So sánh thử xem So với ý niệm tham tài của chúng ta xem Sức mạnh nào lớn à, Sức mạnh tham sắc à, Sức mạnh tham danh lợi Quý vị so sánh thử xem Sức mạnh nào lớn nhất quý vị sẽ đi theo nó à, sức mạnh của tham mạnh thì đi theo đường quỷ sức mạnh của bù gì mạnh nhất thì đi về đường súc sanh à, sức mạnh sân nhuế mạnh nhất thì đi vào đường địa ngục không dễ đi vào cõi người cõi người ý niệm nào mạnh ý niệm ngũ giới thập thiện mạnh Ờ, Như vậy mới không mất thân người ờ, Người xưa dạy ờ, chúng ta Ngàn vạn năm nay Dạy chúng ta cương lĩnh và nguyên tắc chung Chính là ngũ luân, ngũ tường, tứ duy, bát đức Sức mạnh này lớn nhất Nên đa phần được sanh vào cõi trời Sanh vào trời dục giới Những điều này chúng ta cần phải hiểu Khi biết rồi thì chúng ta phải cố gắng bồi dưỡng nó à, Buông bỏ những nơi ta không muốn dạ. đến à, Không muốn vào con đường ngạ quỷ Thì buông bỏ tham Không muốn vào đường địa ngục Thì buông bỏ sân nhuế à, Không muốn vào đường súc sanh Thì buông bỏ ngu si không muốn vào đường A-tu-la La sát Phải buông bỏ ngạo mạn à, à, Vì sao vậy? Vì những tập khí này không dẫn chơi được Nếu không khống chế được nó Thì một niềm sao cường nhất định sẽ bị nó kéo đi Chúng ta phải đặc biệt nuôi lớn sức mạnh của Đức Phật đây chính là nói niệm phật quan trọng đọc kinh quan trọng à, kinh vô lượng thọ không dài đọc thuần thục đọc một lần khoảng à, bốn năm mươi phút à, mỗi sáng sớm thức dậy đọc một lần À, Trước giờ ngủ mỗi tối có thể đọc một lần Kinh Di Đà Kinh Di Đà thì ngắn à, Không đọc Kinh Di Đà cũng được Khi chúng tôi thành lập tịnh tông học hội Đã đặt ra thời khóa sáng tối Thời khóa sáng tối của tịnh tông Thời khóa tối chúng tôi chọn phẩm 32 đến phẩm 37 Sáu phẩm kinh vô lượng thọ À, áp dụng sáu phẩm này vào thời kinh tối tụng xong sáu phẩm này đến ừ. niệm phật nuôi dưỡng thành thói quen à, trong cuộc sống hàng ngày cổ nhân thường nói xử sự, sự đối nhân tiếp vật phải dựa vào lương tâm à, dựa vào lương tâm sẽ không mất thân người Đời sau vẫn được thân người Tốt thì đi lên cõi trời à, Chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Đó chính là nói đừng rời Phật A-di-đà Đừng quên Ngài à, Từ sáng đến tối Không được rời xa kinh kệ Không rời xa danh hiệu Phật À, cần nghe kinh chăng Do chính bản thân ta Tính nguyện ta chưa kiên cố Đi cứ không duy nhất dạ, Thì cần phải nghe kinh à, Nghe kinh có thể sửa đổi được khuyết điểm này Vì sao vậy? Vì đã hiểu, đã rõ ràng à, Tâm duy nhất, không thay đổi À, tuyệt đối không lãng phí thời gian tôi đem tất cả thời gian tinh lực đều dùng vào bộ kinh này đều dùng trên câu phật hiệu này như vậy chắc chắn được sanh tịnh độ à, bởi thế đoạn khai thị này vô cùng quan trọng À, những gì tâm hành tạo nên Tâm tự hướng đến Đây là thật à, Là do thân tâm và hành vi của quý vị Tạo ra những nghiệp nhân quả báo Dắt chúng ta đi đến nơi này đều do tâm chúng ta cảm ứng nên cảnh giới hiện tại cảm ứng hiện 境界现前。À, Giống như Kinh Hoa Nghiêm nói Nên quán pháp giới tánh Tất cả do tâm tạo à, Tâm chính là thể tánh tất cả vạn pháp khắp biến pháp giới hư không giới thể tánh của nó là gì là do tâm mình tạo tâm này chân tâm vọng tâm đều hợp lại một nơi dùng một câu nói chính là tâm hiện thức biến à, Tâm sanh, các pháp đều sanh Địa ngục, thiên đường, tịnh độ, cõi Phật Đều là tự tâm sở tại Nơi thân hướng đến Đều do nghiệp của mình dẫn dắt Nghiệp do tâm sanh Nên gọi là tâm tự hướng đến Không ai khống chế quý vị Không ai thao túng quý vị à, Bất luận là ta thọ thân gì Bất luận ta ở đường nào Đây là chân lý Chúng ta ở mọi lúc mọi nơi Nhìn thấy tất cả mọi người Dạ, con người có giàu nghèo sang hèn do đâu mà có do nghiệp lực bản thân hiện ra à, đời này ta dạ. phú quý hay bần tiện là do nghiệp chúng ta dạ. khác nhau tạo hóa không treo người Tạo hóa đại công vô tư Chúng ta thật sự không biết Nên tự làm tự chịu Kinh à, này đem đến lợi ích rất lớn cho chúng ta Giải thích rõ những vấn đề này cho chúng ta biết chúng ta muốn tốt tâm thiện sẽ tốt tâm thiện này chính là ý niệm ý niệm thiện sẽ tốt ý niệm bất thiện sẽ không tốt à, người thế gian tham tài tham danh tham lợi Phật không phản đối Quý vị có phương pháp đúng đắn Nếu dùng sai phương pháp Sẽ gây ra phiền phức cho quý vị à, Phương pháp chính xác Phật nói rất rõ ràng Quý vị muốn được của cải Thì nên tu tài bố thí Thật sự có thể đạt được càng thí càng nhiều à, càng nhiều càng thí không nên để dành à, để dành mất đạo để dành là sao sẽ tăng trưởng tâm tham đây không phải là việc tốt như vậy là kết duyên với đường ngạ quỷ nên tâm sanh các pháp cũng sanh Địa ngục, thiên đường, tịnh độ, cõi nước Phật Đều là do tâm mình hiện ra Ngũ nghịch, thập ác Địa ngục Thập thiện truyền thống luân lý đạo đức mà cổ thánh tiên hiền đã dạy chúng ta đây là sanh lên cõi trời à, niệm phật sanh về tịnh độ đi à, theo những kinh luận phật dạy để tu hành đều đến cõi nước phật à, không phải chỉ tu pháp môn tịnh độ thành tựu đều ở thế giới hoa tạng à, nên đều là tự tâm sở hiện không có một pháp nào không phải là tự tâm sở hiện bởi vậy trong hệ niệm pháp sự của thiền sư trung phong đã nói Tâm ta tức Phật A-di-đà ờ, Phật A-di-đà tức là tâm ta Ở đây tức tịnh độ Tịnh độ tức ở đây Lời này là thật không phải giả à, Nó nói lên điều gì? Tự tâm sở hiện Tâm hiện Pháp giới Trong Pháp giới Chúng ta mê thất tự tánh nếu như giác ngộ vấn đề hoàn toàn được giải quyết Còn như không thể hoàn toàn giác ngộ à, Ở trong lục đạo, trong mười pháp giới Đây là gì? Đều do nghiệp của mình dẫn dắt à, từ mình tạo ra nghiệp lực dẫn dắt chúng ta đi Trong kinh Phật dạy rằng tất cả chúng sanh có hai loại nghiệp à, một là dẫn nghiệp chính là ở đây nói nghiệp dẫn dắt đi dẫn dắt quý vị đến một đường nào đó để thọ sanh quý vị đi đến một đường nào đó đây gọi là dẫn nghiệp dẫn nghiệp không ngoài ngũ giới thập thiện à, đưa chúng ta đến một đường Ví dụ chúng ta đến cõi người Con người thì giàu nghèo sang hẹn không giống nhau Tình hình sức khỏe mỗi người không giống nhau Thọ mạng dài ngắn cũng khác nhau đây là nguyên nhân gì? Đây gọi là mãn nghiệp, mãn của viên mãn. Ờ, mãn nghiệp từ đâu mà có? Mãn nghiệp đa phần như trong kinh Phật nói là nhờ bố thí mà có. Ờ, Chúng ta nói tương ưng với sáu ba la mật của Bồ dạ. Tát bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định từ đây mà có sau khi được thân người ở nhân gian mọi thứ khác nhau trong này quan trọng nhất là giáo dục nếu không có giáo dục thì khi hưởng phước ở nhân gian họ tạo ra rất nhiều sai lầm à, trong đời quá khứ tu không tệ đời này được hưởng phú quý nhưng đời này được hưởng phú quý hưởng phú quý sẽ mê hoặc lại tạo nghiệp phước hưởng hết tội báo này hiện tiền lại đọa lạc khổ không kể xiết À, Hiện nay, vì sao vậy? Vì không còn giáo dục thánh hiền Giáo dục của Phật Pháp cũng không còn à, Nếu giữ được hai nền giáo dục này Đời này qua đời khác được phú quý Nếu giữ được, quý vị không ngừng nâng cao Không bị đọa lạc xuống dưới Còn nếu lơ là hai nền giáo dục này Chắc chắn sẽ bị đọa lạc Vấn đề này rất nhiều, rất nhiều Chúng ta không thể không cẩn thận Không thể không sợ hãi à có người tuyệt đối không phải nói chết rồi là hết Ở những lần giảng trước đây tôi thường nói à, Người đã chết rất đáng lo ngại Phiền phức rất à? lớn à, Nhưng khi hơi thở vẫn còn Ta có thể thay đổi tình trạng trong đời sau của mình À, khi đã chết thì cơ hội không còn như vậy thì chỉ có chịu quả báo à, cho nên nghiệp do tâm sanh nghiệp do tạo nghiệp thì nghiệp ác nghiệp à, tâm là tâm thiện tâm ác À, đạo đức nhân lễ nghĩa là tâm thiện tham sân si mạng nghi là tâm ác à, tâm thiện tạo nghiệp thiện tâm ác tạo nghiệp ác dạ, đây là tâm tự hướng đến à, trong kinh đức phật nói rằng tất cả chúng sanh vốn là phật câu này một số người không dạ, tin Ai tin? Bồ Tát tin Tiểu thừa đều không tin Tin à, tâm là cơ sở Là căn bản của Pháp thế suốt thế gian Người không tin tức không thể đứng vững được trong thời đại bây giờ Nền móng của chúng ta bị lung lay à, Đánh mất đức tin Nên Pháp thế suốt thế gian của Thánh Hiền Cũng đều bị mất hết Đây là điều vô cùng đáng sợ à, Vì không có giáo huấn của Thánh Hiền nên con người trên con đường của nhân sinh là một mảng đen tối Không biết như thế nào mới thích hợp à, Đó là tùy theo ham muốn của mình Tùy ý muốn làm gì thì làm Phiền phức rất lớn Nghiệp à, gì họ cũng dám tạo Khi quả báo hiện tiền Hối hận không kịp quả thật là gặp đại nạn à, những nghiệp nhân quả báo này ở ngay trước mắt chỉ cần ta bình tĩnh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng minh bạch trong thời loạn thế này được thân người còn có thể nghe Phật Pháp còn có thể học tịnh độ à, biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ đây là điều may mắn lớn trong sự bất hạnh à, thế nào mới có thể thành tựu công đức thứ nhất phải hạ thấp dục vọng bản thân Tâm thanh tịnh liền hiện tiền Một điều kiện quan trọng nhất để vãng sanh tịnh độ Chính là tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Đây là mấu chốt của việc vãng sanh nếu tâm địa thanh tịnh, một niệm, mười niệm đều có thể vãng sanh. Tâm không thanh tịnh, một ngày có niệm mười vạn tiếng Phật hiệu cũng không đáng tin cậy. Các bậc cổ đức xưa nay nói, Miệng niệm di đà, tâm tán loạn. Trong tâm vẫn suy nghĩ bậy bạ, vẫn còn tạp niệm. Dạ. Thét hư cổ họng chỉ uổng công, không tương ưng. Cho nên tâm thanh tịnh là đệ nhất Con người chỉ cần có tâm thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh sanh tính đức Quý vị sẽ thật sự tin Có do dự, có hoài nghi Đều là tâm không thanh tịnh à, Tâm bị nhiễm ô Nhiệm vụ lớn nhất là gì? Chính là dục vọng Nếu có thể xả bỏ dục vọng Tâm thanh tịnh liền xuất hiện à, Khi tính thức xuất hiện Là có nền bóng của thiện pháp Thế xuất thế gian quý vị sẽ tin vào luân lý đạo đức tin vào nhân quả báo ứng tin vào giáo huấn của thánh hiền à, tin vào kinh điển của phật bồ tát trong đời này quý vị sẽ không lạc mất phương hướng À, Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chắc chắn vãng sanh à, Điều này thật sự đã giải quyết tất cả mọi vấn đề của chúng ta Từ vô thị kiếp đến nay à, Đến thế giới cực lạc Không được thấy Phật nghe Pháp là điều khổ đau nhất 为第一苦事啊！Trong kinh điển chúng ta đã thấy được Phật A-di-đà ngày ngày giảng kinh thuyết Pháp Không những Phật thuyết Pháp Mà chim chóc ở thế giới cực lạc Do Phật Di Đà biến hóa cũng thuyết Pháp cây cỏ hoa lá thuyết pháp nước chảy trong ao thất bảo thuyết pháp không có gì mà không thể thuyết pháp à, hoàn cảnh học tập thù thắng này không tìm thấy trong cõi nước của tất cả chư phật cho nên đến thế giới cực lạc thành tựu rất nhanh ngày ngày đang học tập từng giờ từng phút đều không bỏ qua 所以。 cho nên con người là học mà được tốt Phật Bồ Tát cũng là dạy mà ra à, Có Phật A-di-đà Có chư Phật Như Lai Có chư Đại Bồ Tát dạy Bạn sanh đến thế giới cực lạc Đều là đi cầu học Tốt nghiệp ở đó là thành Phật À, thật sự đạt được cứu cánh viên mãn thành phật tất cả trí tuệ đức tướng trong tự tánh đều hiện ra à, trong kinh điển đại thừa đức phật đều nói như vậy À, Ngài Huệ Năng đã chứng minh điều này cho chúng ta thấy Tự à, tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ Đừng cầu trí tuệ ở bên ngoài Kiến tánh sẽ đạt được tất cả Vô lượng đức hạnh Vô lượng tài nghệ Vô lượng tướng hảo Tướng hảo ngày nay chúng ta gọi là phước báo Được khôi phục hoàn toàn Không cần cầu ở bên ngoài